cái đầu kìa ôi rồi không đúng chỗ rồi nó không đúng chỗ rồi ai bảo Ồ, oh, 这有个人，我操！ 死亡，死亡，就剩一号，剩那点儿。他们几点了？小心点，小心点。 có tiếng dân trong nhà tôi nè số số xóa số xóa rồi ở trong nhà ôi rồi hay vậy tớ <laughs> chơi chơi bắn cung đấy <laughs> lên chưa đây mình lên bắt mình lên này lên rồi đang lên đang lên rồi ok chết chưa thế rồi tôi nè ông ơi từ từ đứng ở đấy chật quá để tôi để tôi cover yeah. Dạ. ok xong rồi đó quỳ sợ ừ. nó có đôi rồi đây nào đây nào tôi yếu rồi máu á chịu yeah ôi rồi ôi nó bắn ngô ba mà nhờ hay vậy ngốc ôi giời cái đầu kìa ôi rồi không đúng chỗ rồi nó không đúng chỗ rồi ai bảo chạy nhanh là lên là xử lý luôn xe tới kìa Clear Ô sao vậy Nó bắn nhanh vậy Đi đi đi đi Có Dừng ở trên này, dừng ở chỗ này, dừng ở này Tấn công nó Xem đằng sau nhá Không ở đằng sau đi nóc một nóc một trên tròi ở dưới có này một thằng ở dưới ừ trên tròi hai người mà nó đang cứu này còn một người ở dưới nữa thằng ở dưới là bị dính một viên rồi từ thằng ở trên này lại nóc nốc tiếp rồi ừ. tay nhanh thật thật kinh nó lại cứu xong rồi bắn thằng ở dưới nhá thằng ở trên lại bị nốc rồi hai thằng luôn rồi núp hai thằng ở trên rồi đấy còn thằng ở dưới thôi, không cho nó lên cứu nốc luôn rồi ôi chết luôn rồi chết luôn rồi ta rồi con đút đồ không đó đã chim đó hòa ơ ôi rồi hôm nay đánh không nhiều lắm ừ lên được rồi ôi rồi ôi vào đây làm gì